Thank you. chiều buồn trên dòng sông trôi ngồi như ai câu hát não nề buông câu giọng cổ xuông xê mà ruột gan như xé trong lòng lúc bình trôi về phương xa theo người ta bỏ lại nơi này trong ngóng đêm ngày thương con đò bên đời chiều mưa bay ngày xưa ai nói yêu tôi ai nói yêu tôi một đời tình mãi chung đâu chiều qua bên đời lòng đau đau xót tươi bời người kiềm reo rắc bên sông sao câu giọng cổ đau lòng đào cá dòng sông lúc bình trôi về phương xa Theo người ta bỏ lại nơi này Để anh trong ngóng đêm ngày Thương con đò bên đời chiều mưa bay tình mãi chung đôi mà giờ đây người đi bỏ bạn để con đò buồn trôi mãi về đâu chiều qua bến đời lòng đau đau xót tơi bời thân tôi chiều quê ngồi đây nhớ bạn tiếng đàn kiềm reo rắc bên sông sáo câu giọng cổ đau lòng đào cá dòng sông đang tìm reo rắc bên sông sáu câu giọng cổ đau lòng đau cả dòng